Mời bạn nữ ra sân khấu Mời bạn trai Ngồi đi bạn Mình giới thiệu đi em Dạ em chào chị Cát Tường Con chào chú Quyền Linh và chào người đàn ông bí ẩn bên kia Em tên là Tô Thị Trích Hạnh Nick Facebook của em là Hạnh xinh đẹp Năm nay em 23 tuổi Tính tới thì điểm hiện tại thì em ế được 5 năm rồi <laughs> Giới thiệu rất là ấn tượng Em đang làm công việc gì và quê em ở đâu? Dạ, em hiện đang là nhân viên văn phòng và quê em thì ở Lâm Đồng Hiện tại thì em đang sinh sống ở quận 7 Chú Linh chào Hạnh xinh đẹp Dạ con chào chú Ừ, rồi dạ, Chào anh Nguyên Linh và chào chị Cát Tường ờ, Mình tên là Trương Lập Thành, 31 tuổi mình ở à, quận tư và đang à, làm à, kế toán công ty ở Sài Gòn luôn. Nick Facebook của bạn là gì? Nick Facebook mình là Thành Đại Gia. <laughs> quá dữ vậy là kiều nữ gặp đại gia rồi ôi chào bữa nay một bên đại gia một bên xinh gia. đẹp chúc mừng hai bạn hạnh phúc ấn tượng đây rồi bây giờ à, mình giới thiệu chút xíu về à, con đường tình chắc trở đi ha bạn trai giới thiệu đi chứ bên này là xinh đẹp nhưng mà ế 5 năm rồi dạ em cũng ấy hơi năm năm rồi chị gì kỳ vậy đại dạ, gia em thì thế. cũng trải qua một mối tình nhưng mà do lúc đó còn trẻ quá là nó cũng nóng nổi à, hơi nóng tính quá là ghen quá nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà mình không có chăm sóc bạn gái gì trơn hả chăm sóc quá nên người ta cũng sợ quá ủa gì kỳ vậy người ta chăm sóc mình mình càng thích chứ sao sợ bạn chăm sóc cái kiểu gì bạn nói tôi nghe thử ơi theo dõi nhiều quá lại ghen quá trời ơi chăm sóc là khác mình lo lắng à, bữa ăn giấc ngủ hay là quần áo hay là đưa đón hay gì chứ còn mà bạn theo dõi bạn ghen tuông cái đó đâu phải chăm sóc lúc đó thì cũng à, còn à, trẻ quá rồi bây giờ nếu có bạn gái thì bạn sẽ chăm sóc bạn gái kiểu gì sẽ thương yêu lo lắng và chia sẻ đó. Um, cảm xúc nhiều hơn Đúng với bạn rồi. gái và mình sẽ lắng nghe cảm xúc của bạn gái nhiều hơn Đúng luôn Rồi em Dạ em thì năm em 18 tuổi em có quen một cái anh đó Thì quen cũng 9 năm, ở 9 tháng Hết <laughs> Sau này thì anh đó ảnh quen thêm nhiều người khác nữa Cho nên thôi nếu như cái gì mà nó dừng lại sớm tốt thì được thì mình cũng nên dừng lại Chia tay sớm bớt đau khổ Dạ Bây giờ em à, muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? dạ em muốn một người mẫu người bạn trai chín chắn cá tính của em mạnh mẽ em thoải mái lắm cho nên em muốn người đàn ông của em có thể bản lĩnh hơn em để kìm em lại em vui vẻ em cởi mở lắm bạn của em có thể là nam có thể là nữ em có thể chơi với tất cả mọi người và em cũng ham đi du lịch em ham chơi lắm cho nên khi mà em có bạn trai thì em muốn nếu như mà những cái mà em có lỡ mà đi xa quá thì cái bạn nam nó biết cái cách khuyên em biết cái cách nhắn nhủ cho em là em nên dừng lại ở đâu và em nên như thế nào là tốt ừ là bạn trai không giữ rồi đi luôn hả con dạ điểm mạnh điểm yếu của em là gì em có thể tạo không khí vui vẻ tạo ra những cái niềm vui em hay quên với lại em sàng lắm em là chúa câu giờ luôn bạn em mà hẹn em qua giờ này mà nhiều khi á một tiếng đồng hồ sau em cũng chưa xong á chết rồi mai mốt mà hẹn hò đi chơi là bắt ảnh ngồi anh đợi cả tiếng đồng hồ vậy ừ, hả dạ thì em hẹn thì ảnh trừ hao là em hẹn 8 giờ thì 9 giờ ảnh cứ có mặt là được trời đất ơi chi cực vậy trời thấy sao bạn trai dạ cũng phải lo á chị <laughs> bạn trai muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào dạ em ờ, chúng tìm một mẫu bạn gái giống bạn trai bạn gái gì rồi nói <laughs> trời ơi ờ, giống bạn gái gì rồi nói tại cũng mẫu bạn gái mà giống bạn trai là mệt lắm à à, mẫu bạn gái em là cũng biết chăm lo cho gia đình kính trọng người lớn thương người biết giúp đỡ người thì kia thôi là mẫu em đơn giản vậy thôi ừ. bạn có ưu điểm khuyết điểm gì không dạ ưu điểm của em là hòa đồng thích giúp đỡ mọi người ừ. là nhiệt tình vui vẻ này kia dễ thương dạ còn khuyết điểm của em là nóng tính và hay ghen không có kiên nhẫn cho lắm chết rồi nóng tính hả dạ nóng nhưng mà cũng yêu mấy chị nóng hay, không có la làng chị hay ghen nữa hả dạ vì à, ghen nên uh, chia tay cũ và có giúp kinh nghiệm mà chị nhưng mà cái cô này là cổ có đi chơi với bạn trai rồi nữa đó dạ không sao chị sau đã kinh nghiệm đầu mới giúp ra được ờ, một bài học về chị rồi bây giờ giả tỷ đang chạy ngoài đường thấy cổ có anh nào đang chở thì xử lý như sao đồng nghiệp bạn bè chở bình thường không sao chứ đừng có bắp quá vịnh tay lên chị. đùi có được không ờ, ngồi sau vịnh đang vịnh đường đông mà phải vịnh an toàn thì vịnh được chị được phải không dạ nếu bây giờ cảm thấy phù hợp thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là một hoặc hai năm, có thể sớm hơn Vậy hiện tại giờ bạn đang ở với ai? Dạ ở với ờ, gia đình, ở với ba và anh em Không có yêu cầu gì ở bên đàn gái nữa không? Dạ không dám yêu cầu nhiều à Không yêu cầu gì hết ha thì cũng được lắm mấy nghe, đẹp trai đó Nè, sẽ qua gặp bên đàn gái đây em Không thích tật xấu gì của phụ nữ Dạ, trang điểm đậm quá Trang điểm đậm cũng đẹp mà Không đậm quá, mất thời gian nhiều anh Em xuất sự đơn giản hơn À, mất thời gian với tốn tiền nữa ha Dạ đúng rồi, tốn kém anh Dạ chào con, con chào chú Chào con Vậy có đậm gì không? Không đậm, này cũng dễ thương mà à, ừ. à, Này nhẹ nhàng dễ thương có đồng tiền nữa ha Hỏi cụ thể hơn là người con thích cao hay là gầy hay là mập hay là lùn hay gì thế nào đó dạ con thích đàn ông là phải cao và điều con đòi hỏi ở người đàn ông á là người đàn ông đó phải sạch sẽ bên đó có sạch không chú sạch ủa tại sao là phụ nữ hay nghi ngờ đàn ông ở dơ quá ta <laughs> coi lại mình coi sao Hả? dạ thường thì đàn ông họ bê bối lắm cho nên con muốn một người đàn ông sạch sẽ tươm tất cái chữ dơ là nó dơ lắm luôn á đây người ông của con vậy chưa biết ra gì vậy <laughs> gì vậy đây nè <laughs> được không khởi dậy được không người đàn ông thì thì, thì à. lùn quá mập nữa <laughs> dễ thương chứ mà con thích đàn ông cao à, à. chú nói vậy chứ không biết bằng vậy không nha <laughs> thì nằm đây đi nha con em có đi với người thân không dạ có hôm nay em đi với ba em em gái em và bạn thân nhất của em ồ oh. dạ Đó, con chào chú. chào anh quyền linh chào chị cát tường ạ à. dạ chú thấy uh, anh này sao nếu nói về phong cách thì rất là là là, là tốt coi như là là ưu tú trước mắt thì nếu nói về cách nhìn chung chung thì chú này tôi rất là hài lòng rất hài lòng à, chú có yêu cầu gì nữa không tất cả cái cha mẹ trên thế gian này tôi nghĩ rằng ai cũng muốn cho con mình khôn lớn và có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc nếu mà ví dụ khi mà đi đến thì tương lai thì phải có một trách nhiệm đối với gia đình và đồng thời đó là có một cái đạo đức tại giống người tôi rất là còn à, thích cái đạo đức dạ xin hết dạ dạ. có à, nói gì với uh... dạ con chào chú ạ thì uh, cái yêu cầu của chú thì con đáp ứng được tại vì con cũng là uh, con người có trách nhiệm à, bạn trai mình có đi với ai không em dạ em đi với uh, các chị và anh đồng nghiệp ạ à. xin chào anh uh, chị mc uh, tài năng và mắt tay À, mình là nhật à, đồng vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của thành nói về thành là nói về ba yếu tố thôi là ba tốt là tốt bụng tốt làm và tốt ăn à, <laughs> đó còn nói về bạn gái thì mình nói bạn gái của thành à, tiết hạnh đây thì hai bạn cũng à, ok cũng tương xứng cũng dễ thương cho xin ý kiến của một chị nữa nè chị là chị sao dạ chị dâu của à, thành chị dâu của thành dạ um, nói chung là thành thì rất là tốt chân thành tình cảm thì em yên tâm nếu mà là một người bạn à, của thành hoặc là nói xa hơn là à, về làm vợ của thành thì an tâm về à, hạnh phúc và mọi chuyện là thành lo được ok dạ chị thấy được đó nha em thành <laughs> dạ cảm ơn chị rồi bây giờ thời gian của hai bạn cố gắng thể hiện mình cho bạn kia thấy mình tốt lành nè tốt bụng <laughs> tốt bụng ăn. tốt lắm à cảm ơn lên chào em dạ chào anh Vậy dạ, trước với tiên tặng em món quà em... Để, uh, ờ, khi uh, nếu không có anh thì có thể tôi nó đãi dạ em cảm ơn anh em cũng có một uh, món quà nhỏ muốn gửi đến anh nếu mà mình không có uh, tới được với nhau thì anh nhìn cái con thằng lằn này anh sẽ nhớ tới em <laughs> dạ, cảm ơn em tới nhau mới nhớ chứ không tới với nhau nhớ làm chi em thằng mỡ với thằng lằn đó gọi thành cái gì gì thằng lằn dạ dạ dạ bí mật bí mật bí cái này mật. bí mật lấy là về bởi sao anh rồi thì hai người trò à, chuyện với nhau à, nếu chiều cao của anh không được nhưng mong muốn của em thì em à, nhận xét thế nào ừ, em thấy anh cũng vừa người cũng bự con á chứ ừ, dạ. dạ em thấy anh như vậy là cũng rất là được à, à, body đẹp ha nếu em chơi thì càng tốt cảm hơn em dạ còn anh thấy em như thế nào nếu em dễ thương quá lớn đồng tiền em thấy anh uh, có phù hợp với tiêu chuẩn của em ngoài chiều cao không dạ có anh có nhiều cái đức tính rất là tốt và ba em nói anh rất là được ba em sẽ không nhìn làm người và em tin là anh rất là tốt nếu như mà mình quen nhau thì anh có thể chăm sóc tốt cho em không thực ra điều đó được dạ em em thì có nhiều cái em em nông nổi lắm em cũng sáng nắng chiều mưa lắm anh có chịu được cái tính thời tiết đó của em không anh chịu được nhưng mà có những cái điều anh không thích á anh sẽ không có la làng nhưng mà anh tỏ thái độ không thích đó thôi nên như vậy thì em cũng ờ, sửa đổi lại dạ em sẽ chú ý đến cái đó của anh ví dụ không thích cái, cái gì? gì thí dụ không thích cái gì ví dụ em không thích em làm sao em thích em quay đi quay đi anh quay em quay đi rồi người ta có cái gì để chú ý không em quay đi nhưng mà những liếc liếc này chị mà thường là em không thích cái gì ở bạn gái thì trang điểm ờ, lâu lâu quá tôi thích lâu đó rồi sao thì khi nhìn em anh có thể chờ đợi được cuối cùng cũng chờ đợi được mà dạ nhưng mà chắc đợi trong thời gian thôi chắc cũng phải khuyên thay đổi lại một tí em thì em thấy anh rất là gọn gàng tươm Trời tất ơi. nhưng mà em không biết ở nhà là anh anh có sạch sẽ như vậy không ừ, dĩ nhiên tình yêu là mờ mắt nó về body gọn ghẽ bụng bự hơn tôi nữa đúng là tình yêu mờ mắt hết không nhiều khi cái gu cô này cũng thích bụng bự thì sao ừ, có nhiều người thích bụng bự ôm cho nó sướng anh thấy em cũng ờ, hợp với mỗi người anh cũng đang tìm kiếm nên nếu mà mình đến được với nhau thì anh rất là vui dạ thì anh sẽ đem tới hạnh phúc cho em dạ em tiếp xúc với anh em thấy anh cũng rất là dễ thương em cũng hy vọng là mình sẽ tới được với nhau hết thời gian bây giờ thì ờ, chúng ta phải ờ, suy nghĩ thật kỹ trước khi bấm nút chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó một 2 3 Hết, Hết thời, gian. gian Đấy Ấy da, vậy là Thành đại gia gặp Thành xinh đẹp rồi đó nha Hai người đấm nó tay đi cái mà Con xin phép bác cho con ờ, được tiến tới ờ, hẹn với ờ, Hạnh Và dạ, con sẽ hứa sẽ đem hạnh phúc và sự chân thành đến cho Hạnh xin phép bác cho con hôn hạnh cái hung đầu tiên đi có thủ tục mà mạnh mẽ lên dạ cho con xin phép bác dạ cho con ờ, hung ờ, em hạnh dễ thương lắm ha chúc hai bạn sẽ sớm ờ, tìm được tiếng nói chung tặng các bạn đây là chiếc thẻ xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng Hãy đến đó để tìm không gian thật là lãng mạn để hiểu kỹ hơn nhé dạ. Cảm ơn em Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta Tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên Rồi, bắt tay như xem phim đi Đúng tâm sự đi